mật mã 369, chìa khóa mở vũ trụ. Khi được hỏi cảm giác của người thông minh nhất là như thế nào, Einstein đã trả lời, tôi không biết, hãy hỏi Tesla ấy. Nikola Tesla, bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại và cũng là người đàn ông đầy bí ẩn. Chắc chắn bạn đang sử dụng ít nhất một phát minh có đóng góp của vị thiên tài bị lãng quên này, điện xoay chiều, động cơ điện hay điều khiển từ xa. Không ngẫu nhiên, ông lại đứng vào hàng ngũ của những người khổng lồ trên thế giới. Xin kính chào các quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ, tôi là Thúy Hằng, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Từ khi còn sống, cái tên Nikola Tesla có rất ít người biết đến, nhưng hơn một thế kỷ sau khi ông qua đời, những thành tựu phi thường của ông ngày càng lan rộng và không ngừng gây chấn động giới khoa học. Có thể nói, Nikola Tesla là một nhà khoa học phi phàm bởi ông chính là người khám phá ra chìa khóa mở cửa vũ trụ, tiến vào việc giải đáp những an bài vi diệu của tạo hóa. Và cũng để tưởng nhớ đến những thành tựu của ông, ngay cả thương hiệu ô tô điện của tỷ phú thiên tài Elon Musk cũng được đặt theo tên của ông. Tại sao người ta lại gọi ông Nikola Tesla là một nhà khoa học điện vĩ đại, còn có thể vĩ đại hơn cả Newton và Einstein mà chúng ta thường hay nhắc đến? vì ông tin vào đấng tạo hóa và ông áp dụng đức tin của chính mình và các nghiên cứu. Chính ông cũng là tác giả của câu nói, nếu như có thể biết được sự huy hoàng của các con số 3, 6, 9 thì sẽ có được chìa khóa dẫn đến vũ trụ. Vậy rốt cuộc các con số này thần kỳ đến mức nào và Nikola Tesla đã thực sự tìm thấy chìa khóa có thể mở ra cánh cửa của vũ trụ hay sao? Ngày hôm nay, Thúy Hằng sẽ cùng với quý vị khám phá chủ đề hấp dẫn này nhé! Người cận kề với Chúa vào những năm 50 của thế kỷ 18, một gia đình giáo sĩ cơ đốc giáo ở Serbia chào đón đứa con thứ tư của mình và đặt tên cho cậu là Nikola Tesla. Cha mẹ của Tesla hy vọng rằng con trai mình có thể tiếp tục đảm nhận công việc giáo sĩ, nhưng từ nhỏ cậu đã có đam mê với vật lý cơ giới. Tuy nhiên cho đến năm 17 tuổi, cậu đã suýt mất mạng trong một trận dịch chuyển nhiễm. Vì vậy, chỉ cần cậu khỏe lại thì cha của cậu sẽ đáp ứng đam mê của cậu và sẽ để cho cậu học tập về vật lý cơ giới. Một nhà thiên tài như Tesla suýt chút nữa đã bị chôn vùi rồi. Nikola Tesla chính là thiên tài phát minh thực sự tất cả những điều như điện xoay chiều, động cơ điện đa pha, thuận nghịch từ trường, liên lạc không dây và tự động học, điều khiển từ xa đều là những phát minh của ông. Trong cả cuộc đời của Tesla, tổng cộng có được 1.000 hạng mục bản quyền phát minh. Cứ khoảng 20 ngày thì ông lại có thể phát minh ra một thứ mới. Ông từng tiên đoán rằng trong tương lai, con người sẽ sử dụng một loại thiết bị có thể tích rất nhỏ, không lớn hơn đồng hồ là bao nhiêu, có thể thực hiện các cuộc gọi cách xa hàng nghìn dặm ở bất cứ nơi đâu, cho dù là ở trên đất liền hay ở biển. Một người thời đó lại có thể tưởng tượng ra một đồ vật giống như điện thoại di động mà con người hiện nay ai ai cũng có thể sử dụng. Ông chủ đầu tiên của Tesla là nhà phát minh thiên tài Thomas Edison. Tesla ban đầu là một kỹ sư cho công ty của Edison – Edison đã để ông cải tiến một loại lắp đặt liên quan đến dòng điện một chiều, đồng thời sẽ đáp ứng số tiền 50.000 USD để khen thưởng cho ông. Nhưng khi đó, sau khi Tesla thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này, Edison lại không thực hiện lời hứa của mình. Điều này đã khiến cho Tesla rời khỏi công ty của Edison. Sau này, ông phát minh ra điện xoay chiều, thay đổi hình thức sử dụng điện của con người. Sau khi Tesla thể hiện hết khả năng phát minh của mình, có một người đàn ông đã để mắt tới ông. Người đàn ông này là JP Morgan. Gia tộc của JP Morgan là một thành viên của hội kín Illuminati, cũng là một trong những gã tài chính khổng lồ kiểm soát thế giới. Morgan trước đó đã từng tài trợ cho Edison, sau đó lại tài trợ cho Tesla. Những tỷ phú này luôn tài trợ cho một số nhà phát minh thiên tài và thu lợi từ các bằng sáng chế của các nhà phát minh. Morgan hy vọng Tesla sẽ nghiên cứu ra công nghệ vô tuyến cho mình, nhưng nhà khoa học người Ý Marconi đã làm điều đó trước. Kỳ thực, sau đó ông ta đã thừa nhận rằng mình đã sử dụng công nghệ của Tesla, nhưng Morgan tin rằng các bằng sáng chế công nghệ vô tuyến đã rơi vào tay của kẻ khác. Từ đó, Tesla không còn giá trị sử dụng nên Morgan đã dừng hợp tác. Lại có một thông tin khác, Tesla muốn dùng số tiền 150.000 USD mà Morgan đã tài trợ để xây dựng lên một tòa tháp, đồng thời phát minh ra nguồn năng lượng vô hạn có thể sử dụng miễn phí. Ý tưởng này đã chuyển đến tai của Morgan không có một nhà tài chính nào đồng ý với việc con người sử dụng miễn phí nguồn năng lượng vô hạn. Vì như vậy sẽ khiến cho nguồn năng lượng mà họ lũng đoạn khống chế biến thành thứ bỏ đi và sẽ chặn con đường phát tài của họ. Vì thế nên Morgan đã rút lại nguồn tài trợ của mình, không hỗ trợ cho Tesla nữa. Cả cuộc đời của Tesla đã phải chịu túng thiếu vì muốn để con người có thể sử dụng điện xoay chiều nên ông đã từ bỏ bằng bản quyền sáng chế phát minh của mình. Cũng có nghĩa là ông đã từ bỏ sự giàu có cả cuộc đời của mình. Trong những năm cuối đời, Tesla đã dốc sức nghiên cứu sự hình thành của vũ trụ và cố gắng liên lạc với người ngoài hành tinh. Người ta nói rằng ông đã phát minh ra một thiết bị có thể liên lạc với người ngoài hành tinh. Ông cũng là người đầu tiên nhận được tín hiệu từ sao hỏa, nhưng ông không tiết lộ thông tin về thành quả nghiên cứu liên quan đến các nền văn minh ngoài trái đất. Mỗi kết quả nghiên cứu của ông đều khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Ví dụ như, vũ khí tia tử trần có thể phá hủy mọi thứ trong phạm vi 300 km trong nháy mắt cũng như mô hình được cấp bằng sáng chế về đĩa bay tàng hình chống trọng lực, thiết bị điện tử tàng hình, thiết bị điều khiển não bộ, vân vân, cùng rất nhiều thứ khác đều không được công khai. Và một ngày năm ông 87 tuổi, ông qua đời một cách ly kỳ tại căn phòng 3327 trong một khách sạn ở New York. Nguyên nhân khiến ông qua đời là căn bệnh tắc nghẽn cơ tim. Theo thông tin, loại trọng bệnh này thường liên quan tới hoạt động gián điệp sau khi ông chết, tất cả các tài liệu nghiên cứu và thành quả của ông đều bị người ta lấy đi. Các tin tức và ghi chép lịch sử về ông, bao gồm cả thành quả nghiên cứu cũng bị gỡ khỏi các phương tiện đại chúng. Phần lớn thành quả nghiên cứu của ông đã bị thu hồi, đồng thời bị liệt vào bí mật cấp cao. Mật mã 369 các con số 3, 6, 9 gắn liền với cuộc đời của thiên tài Nikola Tesla vì ông cho rằng chúng là chìa khóa giải mã bí mật vũ trụ. Trong cuộc sống hàng ngày, Tesla cũng thể hiện nỗi ám ảnh và dãy số này theo nhiều cách. Ông thường đi bộ 3 vòng quanh tòa nhà trước khi bước vào bên trong, luôn yêu cầu 18 chiếc khăn, con số chia hết cho cả 3, 6, 9 để đánh bóng đồ đạc và cốc nước mỗi tối. Như Thúy Hằng cũng vừa nói, cuộc đời của ông đã kết thúc tại căn phòng 3327 trên tầng 33 của khách sạn New York và cuối cùng thì ông mất 3 ngày trước sinh nhật lần thứ 87 của mình. Chetla từng nói rằng chỉ cần hiểu được sự huy hoàng của các con số 3, 6, 9 sẽ có thể sở hữu chiếc chìa khóa dẫn đến vũ trụ. Người ta nói rằng Chetla vô cùng si mê những con số này và ông tuyệt đối tin rằng chỉ cần tuân theo chúng sẽ có thể mở được cánh cửa liên thông với vũ trụ và sinh mệnh. Vậy thì rốt cuộc các con số 3, 6, 9 này ẩn chứa những bí mật gì đây? Kỳ thực, các nhà khoa học đã sớm phát hiện ra, khoa học là quá trình để con người có thể khám phá bí ẩn của vũ trụ, không phải quá trình sáng tạo phát minh. Toán học cũng không phải do con người phát minh ra, mà nó là định luật trong vũ trụ, ví dụ như 1 cộng 2 bằng 3. Tại bất kỳ nơi nào trong vũ trụ cũng đều như vậy. Vì thế, các nhà khoa học đã tin rằng toán học là phương thức liên hệ tới sự kiến lập của vũ trụ. Sự phân chia tế bào và phôi thai cũng là dựa theo một quy luật nhất định. 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, 8 phân thành 16, từ đó suy ra được dãy số 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, vân vân. Nếu chúng ta cộng từng chữ số riêng lẻ của cùng một số vào với nhau, cứ như vậy cho đến số cuối cùng, chúng ta sẽ được một vòng tuần hoàn vô hạn là 1, 2, 4, 8, 7, 5. Không biết quý vị có phát hiện ra hay không, trong dãy số trên không hề có sự xuất hiện của ba con số là 3, 6, 9. Tiếp đó, nếu cộng hai con số cạnh nhau của dãy số trên ta được 1 cộng 2 bằng 3, 2 cộng 4 bằng 6, 4 cộng 8 bằng 12, 1 cộng 2 lại bằng 3, 8 cộng 7 bằng 15, 1 cộng 5 bằng 6. Từ đó ta nhận ra tổng lần lượt là 3, 6, 3, 6, 3, 6 và 3 cộng 6 lại bằng 9. Chẳng phải ba con số này quá đặc biệt hay sao? Chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp nhé. Đường kính của mặt trăng là 2.160 dặm. cộng từng số là 2160, ta lại được tổng là 9. Đường kính của mặt trời là 864.000 dặm, cộng từng số 8640, ta lại được tổng là 18, và 1 cộng 8 lại bằng 9. Đường kính của trái đất là 7.920, cộng từng số lại ta vẫn được tổng là 18 và tương tự 1 cộng 8 bằng 9. Điều này quá thần kỳ và trùng hợp có phải không ạ? Vì các số liên quan tới vũ trụ đều là 9. Chúng ta hãy thử xem hình học này. Nối các số 3, 6, 9 với nhau, ta ra được một hình tam giác đều. Lấy 3 cộng 6 cộng 9 ta được tổng là 18 và 1 cộng 8 lại bằng 9. Đường nối các số là 1, 4, 7 cũng tạo ra một hình tam giác đều. 1 cộng 4 cộng 7 bằng 12 và 1 cộng 2 lại bằng 3. Nối các số 2, 5, 8 với nhau ta cũng được một hình tam giác đều. 2 cộng 5 cộng 8 bằng 15 và 1 cộng 5 lại bằng 6. Như vậy các hình tam giác đều liên quan tới các con số 3, 6, 9 một vòng tròn là 360 độ, 3 cộng 6 cộng 0 bằng 9, nửa vòng tròn là 180 độ, 1 cộng 8 lại bằng 9. 1 phần 4 và 1 phần 8 hình tròn lần lượt là 90 độ và 45 độ và 9 cộng 0 bằng 9, 4 cộng 5 bằng 9. Nếu tiếp tục chia nhỏ hơn nữa thì 1 phần 16 hình tròn tức là 22,5 độ, 2 cộng 2 cộng 5 bằng 9. Cho dù chia làm bao nhiêu phần đi chăng nữa, tổng của các số đều bằng 9, thật thần kỳ có đúng không ạ? Con số 3 Chúng ta tiếp tục đến với con số 3. Trong tất cả hình dạng thì hình tam giác là ổn định nhất. Trong rất nhiều quy tắc thì đều phát hiện ra quy tắc 1 phần 3. Ví dụ như trong chụp hình, quy tắc 1 phần 3 sẽ cho ra một kết cấu hoàn hảo nhất. Còn đại diện cho ba màu hồng, vàng, lam được tạo ra bởi ba màu cơ bản. Số 3 trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc cũng là một con số rất thần bí. Trong đạo đức kinh của Lão Tử có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật tại sao lại là tam sinh vạn vật vậy? Ở đây tồn tại huyền cơ khiến cho Thúy Hằng nhớ đến một điều đó là hai điểm chỉ có thể tạo thành một đường thẳng duy nhất và chỉ có một mặt phẳng đi qua ba điểm. Trong kinh dịch của Trung Quốc, con số 3 này là số trong tam tài, ý chỉ thiên, địa nhân hòa hợp, thuộc về con số cát tường. Trung Quốc cổ đại có câu, sự bất quá tam, tam sinh hữu hạnh, quá tam ba bận, phước ba đời. Phật gia giảng tam hoa tụ đỉnh, tam bảo, tam giới, Cơ đốc giáo thì giảng một thể gồm ba vị Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, kim tự tháp cũng có hình chóp tam giác. Con số 3 này quả là rất đặc biệt. Trong tất cả tôn giáo, số 3 đều là một con số quan trọng và là con số sinh thành vạn vật trong lời của lão tử, cũng là một con số hoàn hảo. Con số 6 Chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp về con số 6. Con số 6 là con số tốt lành trong mắt của người Trung Hoa. Nó tượng trưng cho sự thuận lợi, thành công, còn trong con mắt của người Ai Cập cổ đại, con số này tượng trưng cho thời gian và không gian. Hiện nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thời gian và không gian là không thể tách rời, giống như hai mặt của đồng xu vậy. Thay đổi thời gian thì có thể thay đổi cả không gian. Bất cứ điều gì liên quan đến thời gian đều liên hệ với số 6. Ví dụ, 24 giờ một ngày, ban ngày 12 tiếng tức là 2 lần 6 tiếng. 12 tiếng ban đêm cũng là 2 lần 6 tiếng. Một tiếng đồng hồ là 60 phút, một phút là 60 giây. Trong kinh dịch của Trung Quốc giảng 60 giáp hoa, còn trong kinh thánh thì nói rằng Thượng Đế đã tạo ra con người vào ngày thứ sáu. Con số 666 trong kinh thánh có liên quan đến quỷ sa tăng, còn trong Phật giáo lại giảng lục đạo luân hồi, lục căn thành tịnh. Trong chu dịch, 6 đại diện cho Hào Dương, số 6 có vẻ liên quan đến nhiều điều không tốt hơn. Tuy nhiên, cho dù liên quan đến quỷ sa tăng thì số 6 cũng là một con số không bình thường. Còn về con số 9, tổng của 3 và 6 lại càng thần kỳ, thậm chí còn hơn cả số 3 và số 6. Nó dường như là một con số tận cùng và lớn nhất của vũ trụ. Có nhà khoa học cho rằng con số 9 đại biểu cho vô, không, tức là cái gì cũng không có. Vậy tại sao lại nói như vậy? Nếu thêm số 9 vào bất kỳ số nào, chúng ta sẽ thấy rằng số đó sẽ quay trở về một trong những số thuộc vòng tuần hoàn vô hạn, như thể số 9 chưa từng xuất hiện. Ví dụ, 1 cộng 9 bằng 10 và 1 cộng 0 bằng 1, 7 cộng 9 bằng 16 và 1 cộng 6 bằng 7. Chúng ta thử đem các số từ 1 đến 9 cộng lại với nhau, tổng thu được là 45 và 4 cộng 5 lại bằng 9. Lại càng thần kỳ hơn nữa, một ngày có tổng cộng 1.440 phút, cộng 4 số này với nhau thì được tổng bằng 9 có 86.400 giây trong một ngày, tất cả cộng lại bằng 18 và 1 cộng 8 bằng 9. Một tuần có 10.080 phút, tổng các số cũng là 9. Một năm có 525.600 phút, tổng các số là 18 và 1 cộng 8 bằng 9, cho dù thế nào vẫn quy về con số 9. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, số 9 lại càng được coi trọng. Số 9 là con số mà các bậc hoàng đế cổ đại ưa thích ngôi vua được chọn là cửu ngũ trí tôn, ở trên chín phương trời, dưới chín suối, ngoài chín tầng mây, 99 rồi lại quy về một. Các định cửa trong tử cấm thành được xếp thành 9 hàng ngang và 9 hàng dọc, tổng cộng có 9981 chiếc. Trong kinh dịch thì 9 đại biểu cho hào dương. Các sự vật liên quan đến số 9 có quá nhiều nên Thúy Hằng xin phép không lấy ví dụ nữa nhé. Chúng ta đã liên hệ với những sự vật từ xưa cho tới nay, từ trong ra tới ngoài, từ tôn giáo đến chính trị, từ thần học cho đến khoa học, các chữ số 3, 6, 9 đều vô cùng đặc biệt. Tesla đã phát hiện ra một bí mật trong đó, vì vậy ông mới nói là ba chữ số này chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của vũ trụ. Chúng ta cũng có thể chứng thực được điều này từ nền văn hóa cổ đại của Trung Quốc. Khoa học vốn là một quá trình kiểm chứng chân lý của vũ trụ. Chẳng qua, Tesla là một tín đồ cơ đốc giáo nên chưa bao giờ từ chối sự chỉ dẫn của Thượng Đế. Nhiều người không tin vào Tesla, nhưng thực tế ông lại là một người có siêu năng lực. Quá trình phát minh sáng tạo của ông cũng không giống với các nhà khoa học khác. Ông không bao giờ vẽ đi vẽ lại một bức vẽ, mà chỉ tập trung quan sát những đồ vật mà Chúa triển hiện cho ông được thấy trong tâm trí của mình, để ông có thể tự tay làm ra nó. Những phát minh của ông cũng thường thành công ngay từ lần đầu tiên, cũng không cần cải tiến nhiều lần bởi vì ông chỉ đang sao chép một chiếc máy móc mà Thượng Đế đã dạy cho ông và việc ông có loại năng lực này có thể liên quan đến việc tìm thấy chiếc chìa khóa của vũ trụ thông qua một loại tin tức nào đó và có thể giao tiếp với những sinh mệnh cao cấp. Cuối cùng, những cống hiến của cả một đời của nhà khoa học vĩ đại này cũng chính là đang chứng minh cho tất cả chúng ta thấy về sự tồn tại của thần hay đấng sáng tạo. Tuy nhiên, cái ác và người xấu luôn muốn ông biến mất khỏi trái đất. Vì ngoài việc họ muốn chiếm giữ thành quả nghiên cứu của ông, thì mục đích đen tối hơn đó là ngăn chặn ông làm sáng tỏ mối liên hệ giữa người và thần. Còn các bạn, các bạn có cảm nhận như thế nào? Hãy bày tỏ quan điểm của mình trong phần comment nhé! Thưa quý vị thân mến, vẫn còn rất nhiều câu chuyện chưa được biết liên quan tới Nikola Tesla. Thúy Hằng hy vọng rằng sau này sẽ có thêm cơ hội để chia sẻ với quý vị. Còn bây giờ, Thúy Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.